mừng ờ, quý các bạn đến kênh video của Điện Máy Cường Linh thì hiện nay ờ, cái nhu cầu sử dụng ờ, máy băm cỏ băm chuối trong chăn nuôi gia súc gia cầm của bà con đang rất là nhiều thì hôm nay chúng tôi xin làm video giới thiệu đến quý các bạn cái máy băm cỏ gia đình motor một ký mốt tương đương với là một ngựa rưỡi cũng như cập nhật cái phần giá bán cũng như hình thức vận chuyển và cái chương trình khuyến mãi luôn cho bà con để bà con nào đang có nhu cầu mua cái máy băm cỏ băm chuối về để chúng ta sử dụng thì chúng ta tham khảo để chúng ta mua thì đây trước mắt quý các bạn đây là cái mẫu máy băm cỏ ở gia đình à, máy này cũng ra đời cũng rất là lâu rồi thì ờ, nhưng được bà con ờ, sử dụng hiệu quả và được đang giới thiệu nhau mua rất là nhiều đây thì máy nó sẽ nhìn trước mặt nó sẽ có hình vuông như này và nó có thể có chữ máy băm cỏ đằng trước đấy à, đây là mặt trước của máy này đấy à, đằng trước này là một tấm uh, tôn bảo vệ hàng xương này đấy và xung quanh là sử dụng các uh, thanh thép hàn vào với nhau để bảo vệ cái tấm này thì uh, nó chỉ che chắn cái phần trước thôi đấy còn quan trọng là cái phần khung xung quanh này thì uh, đây là máy nó sẽ có hai cái khóa đai ở đây nó sẽ có hai khóa đai này. chúng ta sẽ mở hai khóa đai này thì chúng ta sẽ xem được bên trong máy ở đây đấy bên trong đây là cái dao đây là cái tấm của máy này cái tấm bảo vệ đằng trước nó sẽ được gấp mép như này à, cái khung thép một bên thì sử dụng khung thép dày 2 ly ở đây đấy ở đây là sử dụng khung thép dày 2 ly đấy còn đây cái lưỡi dao của máy thì ờ, dao máy thì sử dụng ờ, một lưỡi dao à, được mài hai bên như này đấy lưỡi dao một lưỡi có hai cái cánh như này và cái lưỡi dao này sẽ được bắt trực tiếp vào trục của cái motor ở đây đấy nó sẽ bắt trực tiếp vào cái trục này vòng qua con ốc này à, chỗ này là cái cửa vào của cỏ là cái cửa vào của cỏ thì chúng ta sẽ đút từ đằng sau vào thì cỏ nó sẽ uh, thò ra đây này thì cái dao này nó sẽ chém đi đấy nó sẽ chém ra băm từng khúc từng khúc cho trâu cho bò cho dê đấy ở bên trong thì cũng được sơn phủ hoàn toàn như này màu xanh có màu xanh à, lá cây rất là đẹp đấy hai cái khóa đai hai bên đấy à, <coughs> cái phần chân đế của máy cái chân đế của máy thì hàn hoàn toàn bằng thép V như này và cũng được à, phun sơn tính điện lên hết ở đây đấy hoàn toàn bằng thép V rất là chắc chắn hàn đi hàn lại rất là nhiều với số lượng khá là nhiều đấy được hàn rất là kỹ à, đằng sau này là motor motor của máy thì à, được lắp vào đằng sau này đấy motor của máy ở đây đấy motor của nó là vỏ gang và motor là motor mới đây motor vỏ gang thì nhìn chúng ta sẽ nhìn hơi cũ một chút thôi nhưng mà à, nó là motor mới đấy dây điện này mới hoàn toàn đấy bệ lắp motor thì cũng được à, hoàn hàn hoàn toàn bằng thép V và nó sẽ có bốn con ốc bắt ở bốn chân motor đây này ốc thì cũng bỏ đầy đủ lông đen cho bà con cho nó chắc chắn đấy ở <coughs> ừ, đây là cái bề mặt à, đằng sau thì bà con mong bảo chúng ta sẽ đứng đằng sau này để chúng ta sẽ đút cỏ vào đây ở ờ, cái miệng của nó nó sẽ có hình phễu dạng hình vuông như này cái đường kính ở đằng trước này là 18 và đường kính vào sâu bên trong thì nó tầm khoảng 15 như này đấy tầm khoảng 15 18 15 có dạng hình phễu hình vuông ờ, ở đây thì nó sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng như là à, bảo quản của máy đây ví dụ đặt máy ở nơi bằng phẳng này sử dụng điện 220V à, ờ, đấy đối với các chuối lớn chúng ta sẽ chẻ ra hoặc là bóc bẹ bớt đấy à, ờ, đã số lượng rất là nhiều thì à, máy có chiều cao cân nặng à, như sau thì với là à, bề ngang của máy thì giờ tầm khoảng 60 đấy cao khoảng 80 và bề ngang của máy là khoảng 50 50 60 và 80 phân như này cân nặng của máy thì ờ, khoảng 30 cân à, cả motor trọng lượng của máy tất tật tật thì khoảng 30 cân lượng máy rất là nhiều <coughs> thì với máy này thì bà con có thể là băm cỏ voi này cây ngô này rồi chuối cây vừa vừa nếu cây chuối cây lớn thì chúng ta sẽ bóc bẹ ra đấy à, bóc cho nó nhỏ ra bớt thì chúng ta băm được đấy à, cây ngô cỏ voi à, cho trâu cho bò cho dê motor một kg mốt dây đồng thì với motor này thì được bảo hành cho bà con trong vòng 12 tháng trường hợp cháy hỏng motor thì chúng ta sẽ được đổi mới motor trong vòng 12 tháng đây là cái lưỡi dao của máy này cái lưỡi dao của máy dao này dao rời này thì bà con à, dao rời này bà con dùng thời gian uh, nó có mòn có à, mẻ thì chúng ta sẽ tháo ra mài không mài được nữa thì chúng ta sẽ mua lưỡi dao mới như này lưỡi dao mới được cắt thành hình chữ S như này đây đây lưỡi dao còn à, về cập nhật cái phần giá bán thì à, với một máy như này hiện nay đang có giá là 2 triệu 25 à, 2 triệu 200 Đấy, 2 triệu 200 nghìn cho một máy băm cỏ gia đình như này à, trường hợp quý vị các bạn ở xa thì chúng ta sẽ thêm 200 nghìn tiền cước vận chuyển và chúng ta sẽ là 2 triệu 400 à, bao gồm một máy và có tặng kèm cho bà con một cái lưỡi dao như này Đấy, cái lưỡi dao này nếu mà bà con mua lẻ là cũng giá là 200 nghìn Đấy thì 2 triệu 4 2 triệu 400 nghìn là bao gồm máy à, Ờ, cước vận chuyển và tặng kèm một lưỡi dao sử dụng gia đình như này giá thì cũng rất là vừa phải thôi cũng không ờ, quá cao để chúng ta có thể mua chúng ta sử dụng mục đích ờ, chăn nuôi thì với quý vị các bạn ở gần thì chúng tôi có thể gửi xe đấy gửi uh, hoặc bà con nên có thể đến tận nơi để lấy hoặc uh, còn trường hợp bà con ở xa thì chúng tôi sẽ gửi bưu điện uh, họ sẽ mang tận nhà cho chúng ta để chúng ta kiểm tra hàng đúng máy như